3 và 98 nổ về chúng ta rực rỡ tưng bừng ba nháy ngày hôm nay phải không anh em? Và cũng xin chúc mừng những anh em ngày hôm nay đã chiến thắng con ba càng 349 và những đầu lô tô một nháy, hai nháy, ba nháy anh em ạ. Vâng và ngày hôm qua thì đội ngũ Thái Dương 106 đã bắt cho anh em trên diễn đàn công khai con độc thủ lô 36 lót 63 phải không anh em? Thì ngày hôm nay rực rỡ tưng bừng với con 36 độc nổ về cho chúng ta một nháy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 Tôi cũng sẽ đi lấy ngày mùng 10 tháng 9 năm 2021 cho anh em tham khảo đây anh em ạ. Đấy, rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không anh em? Tôi sẽ lấy giải 3.5. Thì tôi sẽ đi bắt con 2 này anh em ạ. Kết hợp với giải 4.2. Tôi sẽ bắt con 5 này